Địa ốc Five Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khe xanh, diện tích 7.000m2, sầu riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô 4m, giá 3 triệu 1 mét vuông. Đất Trần Đại Nghĩa, diện tích 200 mét vuông, còn 48 mét vuông đất nông nghiệp. sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, giá 5,3 tỷ. Hai căn nhà mê linh, diện tích 80 mét vuông, sổ xây dựng phân quyền hướng đông, đường ô tô 4 mét, kết cấu, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một gara ô tô, giá 4,2 tỷ. Đất mặt tiền do An, diện tích 140m2, 10 x 14m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô 8m, giá 11 tỷ. Nhà hẻm Hoàng Diệu, diện tích 22m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường hẻm xe máy, kết cấu, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một gác nhỏ. Giá 2,7 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 2.376m2, sổ chung nông nghiệp, hướng Đông Nam và Tây Nam, đường hẻm xe máy, giá từ 320 triệu đất đồi Bạch Đằng, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam và Tây Bắc, đường ô tô 6m, giá 6,3 tỷ. Đất hai mặt tiền Trần Phú, diện tích 103m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam và Đông, đường ô tô, giá 11,8 tỷ.